Chào mừng các bạn đến với à, sản phẩm Smart Home nhé. Hôm nay phẩm hôm giới thiệu với các bạn về à, à, một cái mạch điều khiển LED RGB phiên bản nâng cấp bên mình. Đây là cái phiên bản mà có chức năng đồng bộ. mạch 12A. Thì mình có hai loại là 24A và 12A, 12A cho ba kênh. Đấy trên mạch có các led đơn để hiển thị các trạng thái của led này mỗi một led này thể hiện một chương trình này Đấy, từ led 1 đến ờ, led 7 là 7 hiệu ứng còn led 8 và led 9 là led ờ, chạy ra doom và một led là chạy từ 1 đến 7 Đấy, thì hiển thị ở led nào thì ờ, hiển thị ở trạng thái đấy mạch thì có tính năng đồng bộ khi mà chúng ta hàn thêm cái module max 485 này còn bình thường mà mua với phiên bản không có tính năng đồng bộ thì sẽ không có module Max 485 này cái module Max 485 này thì nó có cầu trì phục hồi và đấy nó rất là bảo vệ khối bảo vệ đó nó khá là ok bên mình tích hợp vào trên mạch thì có led RGB ờ, để ờ, thể hiện cái màu của led đầu ra này. mạch này thì bên mình đang sử dụng là led ờ, mạch sử dụng này led dương trung nhé Đấy. chạy đến áp là 12V Đấy. các ờ, cái phím ờ, điều khiển đơn sắc đa sắc này tăng và giảm cường độ sáng ở đây có một cái cổng ờ, để mình có thể nối các mô đun đồng bộ với nhau thì như ở dưới đây thì bên mình đang làm ba mô đun đồng bộ với nhau thì có master một master và hai lever Đấy. Đối với server thì ờ, nó sẽ có một con led ở đây khoảng 20 giây thì nháy một lần này Đây các bạn để ý này Còn đối master thì ờ, là cái mạch điều khiển Thì khi mình điều khiển nó hiển thị ở trên mạch điều khiển luôn Đây mình sẽ test thử với cái chế độ ờ, led màu đỏ này Đấy. Tăng cường độ sáng lên Đấy. Đấy. G này V này On này Up này Đấy, tính năng đồng bộ khi mà tắt một mạch thì cả ba mạch cùng tắt đấy chạy hiệu ứng này đấy mỗi một led là nó thể hiện một cái đấy. Ờ, Rồi tính năng đồng bộ mà hiện tại mình cũng xem như thị trường hiện tại ờ, có một số đơn vị ờ, có thể làm được thôi còn hiện tại thì ờ, một số kỹ năng đồng bộ này thì nó cũng khá là khó hiện tại thì ờ, mình đang test với ờ, hai cuộn dây mỗi cuộn là tương đương với khoảng một 100 mét thì theo cái datasheet của module 485 này, này thì nó có thể lên đến một cây 2 một cây 2 km thì đây mình không có dây thì mình cũng chỉ test ở vài cuộn thôi tức là từ ờ, module master 1 sang module master 2 là nó rơi 100m và từ đây sang đây 100m Đấy, hiệu ứng hoạt động ok và sử dụng hiện tại thì mình đang sử dụng à, ba uh, nguồn nhé cho ba mạch điều khiển ba nguồn cho mạch ba ba mạch điều khiển nguồn 1, nguồn 2, nguồn 3 hiện tại cũng không cần trúng đất nếu mà nguồn mà ổn định thì không không cần trúng đất Đấy tính năng đồng bộ này thì nó gần như là không bị delay luôn không có độ trễ luôn Đấy. màu xanh này Đấy. màu trắng Đấy.